Việt Vietinbank IP Mobile, eKYC, tài khoản không phí, đăng ký tức thì. Bạn đang dành thời gian cho bản thân tại nhà mà vẫn muốn tận hưởng các tiện ích tuyệt vời. Hãy mở tài khoản tại Việt Vietinbank IP Mobile mọi lúc, mọi nơi bằng cách xác thực giấy tờ tùy thân, xác thực khuôn mặt, miễn toàn bộ phí chuyển khoản trong hoặc ngoài hệ thống, phí duy trì tài khoản, phí duy trì dịch vụ iPay, phí thông báo biến động giao dịch qua OTT. Việt Vietinbank IP Mobile tận hưởng cuộc sống số